Xin chào cả nhà, xin chào tất cả quan gia ạ. Trong chuyên mục hôm nay thì mình lại ngồi trò chuyện với nhau về những cảm nhận trong tập 4 của Sunshine The Series mùa 2 này nhé. Có vài lời mình xin được chia sẻ, đây chỉ là những cảm nhận cá nhân của riêng mình nên có thể chung cảm xúc và hòa cùng cảm nhận với mọi người, nhưng cũng có thể là không cùng cảm nhận. Nếu như vậy thì xin mọi người hãy nhẹ nhàng lướt qua và thông cảm nhé vì đây chỉ là cảm xúc của cá nhân riêng của mình mà thôi đầu tiên thì mình lại nói về việc à, để tâm đến phần âm thanh ánh sáng và make up của nhân vật nha trong tập 4 này, quả thật phải công nhận là phần âm thanh đã ổn hơn rất nhiều và phần ánh sáng thì mình xin được dùng lời cảm thán để diễn đạt. Góc quay ánh sáng thật sự rất tuyệt, nhất là những phân cảnh lung linh của Sunshine ở trong bếp ấy Phần phản chiếu thể hiện rõ hai chiếc mũi cọ cọ vào nhau. Sự nhắm nghiền mắt của Chan rất gợi tình, câu dẫn và sự say đắm mặt ngọt tình ái của Chan. Với cách xúc tác xòa kem trên môi của Chan, cùng một pha ngậm ngón tay của Chan, mới dẫn đến nụ hôn ngọt ngào của Chan Chan. Nhìn từ góc độ ánh sáng, âm thanh và make up trong phân cảnh này đã thực sự chạm đến trái tim của mình chỉ trong tích tắc qua những biểu cảm câu dẫn trên gương mặt của rap ấy. Thật sự là đỉnh điểm trong phân đoạn NC ngay những phút đầu tiên mình chờ đợi. Mặc dù cảnh hôn đã bị cắt đi, nhưng mình nghĩ đoàn phim chắc hẳn có lý do riêng của họ để đưa những đoạn cắt như thế vào bóc xét. Mình càng háo hức hơn khi tin rằng cảnh hôn đó đẹp đến thế nào, vì mình chợt nhớ lại trong mùa 1, cảnh Chan bón cho Thai uống thuốc bằng miệng cũng đã bị cắt đưa vào bóc xét. Mình nhớ BT đã từng chia sẻ rằng PT là đạo diễn ấy ạ. À. Cảnh đó góc quay đẹp và thể hiện được cảm xúc của trai, nhưng phải cắt bỏ vì cảnh đó thực sự đã làm mình quắn quéo khi xem. Lại có thể cảm nhận được giá trị cảm xúc truyền tải từ phân cảnh ấy. Qua nhân vật, qua hình ảnh và những cách xúc tác của nhân vật, cho nên mình cũng tin là cảnh bị cắt hôm nay là cảnh làm tan chảy trái tim của tụi mình và vì nó quá ngọt ngào như phần bón kem mà Thai đã bôi lên môi câu dẫn vậy. Điều quan tâm nhất của mình và cũng là dư âm đó chính là nụ hôn của Thai lên ngực Thanh. Cảm nhận thì không cần bàn đến nha, vì nhân sinh của mình chẳng còn gì luyến tiếc nữa rồi. Đó không phải là Thanh Thai đâu mà, đó chính là Miu Rap ấy. Đúng vậy, dù bị miêu có xô thì chị em chúng ta cũng chỉ có thể ngắm chứ không gói mang về được và càng không thể dùng miệng để chôm chôm như ráp vậy. Vâng, đây đích thật là miêu ráp và cái quả. Xoay lỗ tai nhỏ xíu của Bi Miu với em người yêu thì từ mùa 1 đến mùa 2 rồi các buổi live stream thực tế của Miu Rap thì chúng mình hãy giả vờ là diễn đi cho hai người vui nhé. Quanh dài ơi, mệt mỏi với cái gọi là chan chai hay Miu Rap lắm rồi ấy. Cho cả tuần chỉ để biết rằng Milrad đang show ăn ái qua hình ảnh của Sunshine mà thôi. Đừng ai cản mình nhé để mình về hành tinh của mình đây. Đây là mình nói thật cảm xúc của mình hiện tại đấy. Từ mùa 1 qua đến mùa 2 thì ngọt ngào, ăn ái xong là ý như rằng Thai sẽ mặc áo của Tan nha. Đây là đoạn mình đang muốn nói đến nè. Không phải chỉ là bình thường khi cảnh quay muốn ngụ ý, đó là thói quen của nhân vật mà thật sự trong mỗi cặp đôi họ thể hiện sự chiếm hữu và giữ kỹ theo mỗi cách khác nhau ấy khẳng định sự quen hơi quen thuộc từ đồ vật như áo quần giày tác cho đến các vật dụng cá nhân vân vân và may may là vì họ biểu hiện điều đó để nói lên tính sở hữu lẫn nhau khi tình yêu của họ mãnh liệt và bền chặt đến mức nào Vâng, này là do mình nói bằng cảm nhận và sự tìm hiểu của bản thân Nên nếu như mọi người có nghe không cùng cảm xúc thì hãy thông cảm và bỏ qua nhé những điều này là nét riêng cho mỗi người thôi ạ à. mình chỉ biết cảm xúc của mình từ đầu phần 2 đến nay thì diễn xuất của Milrap càng ngày càng đỉnh lắm luôn ấy. Chai biểu hiện rất nhiều lột tả xuất thần từ ánh mắt, rõ ràng từ phân cảnh nội tâm, biểu đạt qua tông giọng và nét mặt càng ngày càng tuyệt vời và đẹp đến mê người luôn ấy. Sunshine trong mùa 2 chính là Mirab trong đời thực và chúng mình cực kỳ thích như thế, phải không ạ? À? Đó là cảm nhận của riêng bản thân mình thôi nha. Bây giờ thì mình lại hóng tiếp đến tuần sau đây. Còn hiện tại thì mình xin được kết thúc phần cảm xúc và cảm nhận của bản thân ở đây nha. Vì không phải là một cô hữu sâu sắc đâu nên mình nghĩ thế nào thì mình biết thế ấy nên là rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ. À Chúc cả nhà một ngày nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng nhé. Cuối tuần thật vui vẻ hả? Xin tạm biệt.